Hello anh em nhé, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh bóng của K Và ngày hôm nay thì K có lên cho anh em một trận đấu ở cái vòng à, tứ kết rồi Thật ra trên kênh thì đã có hai trận đấu của vòng tứ kết rồi anh em nhé Trận đấu giữa Hà Lan và Argentina cũng như là trận đấu giữa Brazil và Croatia Thì mình cũng đã lên cho anh em rồi Anh em nào mà chú ý hai trận đấu này thì anh em chúng ta có thể à, à, xem lại những cái video cũng như là chọn những mã kèo mà anh em yêu thích để anh em chúng ta có thể đầu tư cũng như là chơi trong hai trận đấu này nhá và tiếp tới tiếp theo đây chúng ta lại tiếp tục với những trận tứ kết tiếp theo của ờ, World Cup năm nay à, mình sẽ làm cho anh em đó là trận đấu giữa Maroc và Bồ Đào Nha hiện tại kèo chấp đang là Bồ Đào Nha chấp Maroc 0.75 tài là 2.25 ờ à, chúng ta sẽ xét một chút về những trận đấu vừa qua đi à, những trận đấu vừa qua của Bồ Đào Nha họ ghi khá là nhiều bàn thắng còn đối với Maroc thì ờ, họ thật sự mà nói thì họ đã à, vượt qua Tây Ban Nha một cách mình phải nghĩ rằng là rất là thuyết phục khi mà họ biết họ là một đội bóng cửa dưới cũng như là họ biết biết cái cách để có thể đối đầu với Tây Ban Nha như thế nào à, nhìn qua trận đấu của Bồ Đào Nha à, xin lỗi anh em trận đấu của Maroc đối đầu với Tây Ban Nha thì chúng ta cũng có thể uh, nhìn ra được rằng Maroc họ đang tìm hiểu các đối thủ đối đầu với họ rất là kỹ đúng không? Cũng như là hiểu rõ được cái đối thủ của họ như thế nào để họ có thể uh, đưa ra những cái chiến thuật hợp lý và giành được những cái kết quả tốt nhất trước những đối thủ của mình. Chúng ta sẽ điểm qua một chút về uh, lịch sử của hai đội bóng cũng như là phong độ vừa qua nhá uh, Maroc và Bồ Đào Nha có gặp nhau đó là hai lần hai lần và cả hai lần này thì uh, mỗi đội đều chiến thắng uh, một trận đấu anh em đấy uh, 2018 thì Bồ Đào Nha đánh bại Maroc ở World Cup uh, với tỷ số là 1-0 uh, và ở World Cup 86 thì Maroc lại đánh bại Bồ Đào Nha với tỷ số là 3-1 và chúng ta có thể uh, xem thấy được rằng những đối thủ vừa qua của Maroc đi à, từ ờ, World Cup đến bây giờ Maroc họ gặp những đối thủ lớn như thế nào đó là Bỉ này sau đó là Croatia đấy à, đều là những đối thủ được đánh giá là nhỉnh hơn so với họ tuy nhiên thì ngay kể đến cả Tây Ban Nha nữa cũng là một đối thủ phải gọi là uh, trận đấu giữa Tây Ban Nha và Maroc thì ờ, hầu hết mình nghĩ rằng là đến 90% mọi người đặt niềm tin vào Tây Ban Nha đúng không? Và Maroc đã cho chúng ta thấy được rằng không phải là cứ đội bóng được đánh giá thấp hơn thì sẽ phải nhận được những thất bại và Maroc là một trong những đội bóng cửa dưới uh, có quyền đi tiếp ở vòng 1/8 này rất nhiều từ đầu uh, cái vòng 18 đến bây giờ thì à, hình như là chỉ có mỗi Maroc đúng không là được đánh giá cửa dưới và vượt qua cái vòng 18 này để đến với vòng tứ kết những đối thủ của Maroc bị Maroc đánh bại cũng là những đối thủ phải gọi là có chỗ đứng ở châu Âu ví dụ như là Bỉ và Croatia Croatia thì cầm hòa không đều còn ở vòng bảng thì Maroc đã đánh bại với Bỉ với tỷ số là 2-0 còn về với à, Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha ở vòng bảng cũng như là những cái vòng uh, ờ, 1-8 thì những đối thủ của họ đều không phải là những đối thủ mạnh anh em nhé. Tuy nhiên, tuy nhiên Bồ Đào Nha họ cũng đã xảy ra xảy ra ở một số một số trận đấu ví dụ như là trận đấu với Hàn Quốc họ đã để Hàn Quốc đánh bại với tỷ số là 2-1. Đấy, tuy nhiên thì ở vòng 1-8 khi mà không có Ronaldo thì Bồ Đào Nha mình đang thấy rằng là Bồ Đào Nha chơi hay hơn so với việc là có Ronaldo ở trên sân và mình nghĩ rằng là hầu hết tất cả anh em có thể nhìn thấy được à, không phải là mình cũng là một fan hâm mộ của Ronaldo tuy nhiên thì à, cái gì thì cũng phải đánh giá công tâm đúng không anh em khi mà có Ronaldo ở trên sân mọi đường truyền cũng như là mọi mục tiêu tấn công của Bồ Đào Nha họ có thiên hướng về Ronaldo và cũng như là dễ cho các đối thủ bắt bài Bồ Đào Nha dễ dàng hơn. Còn khi mà không có Ronaldo ở trên sân thì mình thấy rằng là các mục tiêu tấn công của Bồ Đào Nha được trải dài. Ví dụ như là trận đấu vừa rồi thắng 6-1 với Thụy Sĩ ấy. Uh, uh, Juan Felix này rồi là uh, cầu thủ uh, tiền đạo thay thế cho Ronaldo đúng không? Uh, gì nhỉ? Uh, ông gì của Benfica đấy. Đấy, đó là những mũi nhọn tấn công khác nhau cũng như là những cái bài đánh khác nhau của Bồ Đào Nha họ không tập trung quá nhiều vào những đường truyền cho Ronaldo nữa vì vậy nên là các đối thủ của họ cũng rất khó để bắt bài tuy nhiên thụy sĩ cũng là một à, đội bóng mình nghĩ rằng là à, đang chơi với à, gọi là một đội hình khá là già không có sự chuyển hóa trẻ ở thụy sĩ vì vậy là thụy sĩ thua bồ đào nha cũng là một điều hiển nhiên thôi tuy nhiên để thua đậm thì mình cũng không nghĩ rằng là có cái tỷ số 61 này đâu đó quay trở lại với kèo của chúng ta kèo chấp 0.75 tài là 2.5 và uh, hiệp 1 là 0.5 tài hiệp 1 là 0.75 ngoài những mã kèo chấp ra thì chúng ta còn những cái mã kèo khác cũng mình nghĩ là khá là hay để anh em chúng ta có thể xem ví dụ như là kèo góc kèo góc hiện tại đang là 9 này Hiệp 1 là 4 và chấp góc là Bồ Đào Nha chấp 2.5 Mình nghĩ rằng là Maroc họ sẽ chọn lựa chọn lối chơi giống như là của khi họ đối đầu với Tây Ban Nha ở vòng 1-8 thôi Tuy nhiên Bồ Đào Nha thì họ sẽ không có theo thiên hướng là uh, kiểm soát bóng đến chết anh em nhé vì trong đội hình của Bồ Đào Nha vẫn còn đó những cầu thủ có thể uh, sút xa cũng như là gây đột biến rất nhiều ví dụ như là Juan Felix rồi là uh, Bernardo Silva và đặc biệt rằng là, uh, cầu thủ vừa mới lập hat-trick cho Bồ Đào Nha đúng không đó đó là những nhân tố bí ẩn mà Bồ Đào Nha hiện tại đang có ngoài ra còn có Rafael Leo nữa đấy ngoài ra còn có Rafael Leo nữa cũng đá khá là hay anh em nhé và mình nghĩ rằng là với hàng công của Bồ Đào Nha việc mà không có Ronaldo cũng không phải là một mất mát gì quá lớn cả đó vì vậy trận đấu này thì tất nhiên mình sẽ nghiêng về một chút về uh, kèo của Bồ Đào Nha tuy nhiên thì hiện tại cái kèo chấp này mình nghĩ rằng đang khá là cao so với những gì mà Maroc đã thể hiện ở những vòng trước mình uh, sẽ đánh giá cửa dưới trước anh em nhé mình sẽ tập trung đánh giá cửa dưới đi Maroc ờ, họ đang uh, uh, có một uh, hậu vệ chạy cánh gọi là đẳng cấp thế giới Hakimi này sau đó là hàng tiền vệ đó là các cầu thủ đến từ châu Âu và đặc biệt rằng là Hakim Ziyech của Chelsea và sau đó là có hai tiền vệ cánh nữa uh, cũng đã thi đấu ở giải Đức cũng khá là hay nên là anh em chúng ta có thể chú ý vào sơ đồ chiến thuật của Maroc hơn so với việc là chúng ta uh, nên đi kèo sớm anh em nhé mình cũng đã nói rồi mình uh, theo cá nhân của mình và theo kinh nghiệm mình mà chơi bóng đó là kèo đi theo trận chứ không phải là trận đi theo kèo đấy ờ, nên trận đấu này mình sẽ gợi ý cho anh em một mã duy nhất thôi đó là mã bồ đào nha mã bồ đầu nha 0.75 đây sẽ là một cái mã mà mình gợi ý cho anh em đi à, đầu trận anh em nhé mình nghĩ rằng là trận đấu này bồ đào nha sẽ chiến thắng uh, có thể chiến thắng Maroc với tỷ số là 1-0 uh, à, hoặc nếu như mà có bàn thắng sớm thì sẽ là một trận đấu nổ tài nổ tài anh em nhé vì tất nhiên rồi Maroc họ đi đến cái vòng tứ kết này là đã vượt qua mình nghĩ là vượt qua cái kỳ vọng của Maroc rồi thật sự mà nói vậy vượt qua cái kỳ vọng của Maroc rồi vì vậy nên là họ không còn gì để ờ, mà nuối tiếc nữa cả kể cả có bị loại thì chắc chắn rằng Maroc cũng ngẩng cao đầu để rời khỏi giải world cup 2022 năm nay đây sẽ là mã kèo mình gợi ý cho anh em ờ, trong trận đấu này thôi một mã thôi anh em nhé còn anh em nào mà muốn nhận ờ, những mã nhiều hơn cũng như là muốn nhận được những nhận định của mình chính xác hơn thì anh em cứ trực tiếp liên hệ với mình qua Zalo cũng như là Telegram mình sẽ cho anh em vào group của mình cũng như là trước trận đấu uh, chúng ta sẽ có tầm 15 đến 30 phút để có thể uh, nhận định đấy mình sẽ hỏi ý kiến của anh em đúng không uh, trong nhóm mình khi nào cũng vậy thôi anh em luôn luôn bình luận trước trận đấu sau đó mới đưa ra những mã kèo mà phải gọi là thuyết phục anh em uh, thuyết phục tất cả anh em ở trong group trước đấy thì anh em mới chúng ta mới chiến đấu cùng với nhau được đúng không đã ở trong một group rồi thì anh em chúng ta sẽ phải chiến đấu cùng với nhau cũng như là à, hỗ trợ lẫn nhau để có thể kiếm được lợi nhuận anh em nhé mình không có đặt nặng vấn đề về uh, cái việc mà hâm mộ đội nào đội kia mà khi mà đã chơi bóng rồi thì chúng ta điều quan tâm nhất đó chỉ là tiền thôi anh em đấy là và lợi nhuận của anh em trong uh, nhóm thôi còn uh, nếu như mà để mà mình bảo là Ờ, mình hâm mộ thì tất nhiên rồi mình hâm mộ uh, đội bóng Manchester United cũng như là hâm mộ Cristiano Ronaldo đấy về cầu thủ là Ronaldo và về câu lạc bộ đó là Manchester United thế thôi chỉ có hai cái đó thì uh, đó là chuyện của mình còn cái việc mà lợi ích của anh em thì vẫn được mình đặt lên trên hàng đầu vì mỗi trận đấu khi mà trận đấu bắt đầu thì anh em chúng ta sẽ thảo luận với nhau trong group nha anh em nhé còn bây giờ thì hẹn gặp anh em ở những video nhận định cũng như là thôi kéo tiếp theo của mình